Hello, xin chào anh em. Mình đang có ở trên tay đó là chiếc K40 Gaming. Thì uh, ngày 28 ở à, Ấn Độ chính thức người ta bán là bản quốc tế là con Poco F3 GT ấy. thì cũng trong ngày hôm đấy đã có tiếng Việt cho chiếc K40 Gaming này rồi. Có những các bạn um, mua hàng với mình vài tháng trước thì uh, vẫn phải dùng tạm tiếng Anh. Có những bạn thì đã quen rồi nhưng có những bạn thì không quen và ngày hôm cách đây mấy hôm ấy, hai ba hôm nay mình gọi rất nhiều khách hàng mà đã mua trực tiếp tại Hải Phòng và qua cài mình rất là bận phải nói là mình cài suốt cả ngày luôn không có thời gian nào để làm clip cho các bạn được thì đến ngày hôm nay là ngày 31 tháng 7 thì nó rảnh rảnh rồi đấy thì uh, có bạn bạn qua cài và bạn cho mình mượn để mình làm clip để hướng dẫn các bạn đã từng mua online bên mình làm hoặc là những cái bạn đang sử dụng K40 Gaming mà đang muốn cài tiếng Việt mà không biết cách làm thế nào thì ngày hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn cho các bạn các bạn cùng xem nhé thì cái clip hướng dẫn cài ROM trên chiếc K40 Gaming này nó cũng tương tự như chiếc uh, ờ, cả ROM những siêu mi khác cả ROM quốc tế siêu mi khác bởi vì là Camui Gaming hiện tại đã có bản quốc tế bán ra tại thị trường Ấn Độ có tên là Poco F3 GT và chúng ta sẽ cài cái bản Poco F3 GT đấy vào đây. Đó, có nghĩa là khi chúng ta mở lên nó sẽ hiện chữ Poco và giao diện là của Poco nhá thì nó sẽ không được nó thật là không được đẹp như giao diện uh, gốc của Trung Quốc đâu mà nó sẽ um, hơi lai lai sang Google một chút có nghĩa là hơi thuần Google một chút đó và cái đầu tiên để cho các bạn lưu ý khi cài ROM tiếng Việt cho chiếc chiếc máy Xiaomi này đó là những dữ liệu mà các bạn lưu trên máy nó sẽ mất hết có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ cài lại từ đầu cài lại từ đầu luôn nhé như lúc chúng ta mới mua máy cài xong là như lúc chúng ta mua máy thế nên là dữ liệu nào mà lưu ở trên uh, uh, bộ nhớ máy ấy mà không lưu trên đám mây không lưu trên MiCloud hay không lưu trên Google Photo hay là không lưu ở trên bất cứ một cái đám mây nào đó thì các bạn hãy lưu lại nếu cảm thấy quan trọng hoặc không thì các bạn cứ thế là chạy đó và tất nhiên rồi cần chuẩn bị một chiếc máy tính có kết nối internet nhanh nhanh một chút nhé bởi vì rom nó rất là nặng đấy rom nó hơn 6 gb cơ đó và một sợi cáp usb tốt nhất là dùng sợi cáp theo máy thì ở đây thì mình uh, sợi cáp theo máy của bạn ấy tất nhiên là các bạn đã cầm rồi còn đây là mình có một sợi cáp siêu mi xịn hơi bẩn một tí thôi nhưng đây là sợi cáp xịn thì uh, nên dùng đó bởi vì khi dùng sợi cáp xịn thì nó sẽ tốt hơn và các bạn có laptop thì càng tốt bởi vì chẳng may đang chạy mà chẳng may bị gián đoạn mất điện thì uh, vẫn có thể uh, máy tính laptop vẫn chạy còn các bạn nào dùng máy bàn thì cũng không sao nhưng mà cố gắng làm sao cho nguồn điện ổn định một chút theo nếu thấy thông báo cắt điện thì lên không lên làm còn nếu mà thấy mà ổn định thì lên làm mà lên cắm cổng USB vào đằng sau main nhé không lên cắm cổng USB đằng trước máy tính bàn đó mỗi lưu ý là như thế thôi còn bây giờ chúng ta sẽ thao tác ở trên máy tính để tải những cái công cụ mà chúng ta cần cho chiếc máy cà rom tiếng Việt cho chiếc máy Xiaomi K40 này về nha Ok thì à, việc đầu tiên ở trên máy tính ấy là chúng ta phải tải ROM về trước bởi vì ROM nó khá nặng thì như những lần mình hướng dẫn ấy, thì các bạn vào cho mình cái à, trang web là MiFirm nhé một cái trang web của một bạn ở Việt Nam bán tên là Tùng thì phải bạn nó phát triển rất là hay MiFirm này hay là đánh vần là MI này F này I này r m này chấm net nhé đó chấm nét nha đó chấm nét này đó, các bạn vào trang này sau đó là các bạn vào phần tìm kiếm bạn gõ là K40 gaming đó K40 gaming nhá nhớ là tắt quảng cáo đấy nhá bởi vì là nếu mà các bạn à, tắt cái chặn quảng cáo đi các bạn bật cái chặn quảng cáo lên thì nó sẽ thông báo là không ấy được đâu đó K40 gaming nhá à, các bạn tìm đi đó thì nó hiện ra là K40 Gaming hay cạc chứa là Poco F3 GT này đó các vào đây thì ở trên này nó có một cái file ROM là file Inion này có hai file đó. đó thì chúng ta sẽ chọn là cái file là Fastboot nhé chúng ta chọn cái file là cài từ Fastboot nhé chứ còn cái file zip này thì ờ, thì thì mình không biết cách cài mình nói thật là mình không biết cách cài mình cứ chọn Fastboot cho nó an toàn đó thì các bạn đao về trước này tại vì ROM nó khá nặng khi mà đao là cần đến 3,6 ờ, g mà khi giải đĩa này là 6 g đấy đó thế là cần phải dùng mạng nhanh nhanh một chút để chúng ta cứ đào vào desktop này nhé cho nó dễ đó. ok đào thì khi đào rom thì trong thời gian đấy chúng ta ra các công cụ này đầu tiên là tất nhiên là khi mà mua máy chúng ta phải xin quyền unlock trước thì cách xin quyền unlock như thế nào thì mình đã từng có clip hướng dẫn rồi các bạn xem lại nhé còn bây giờ thì mình sẽ đào cái file lock gọi là mi unlock tool nhá cứ lên google tìm kiếm thôi thì nó có cả đào cái file lock này về để dùng để unlock mở bút ra thì chúng ta mới chạy tiếng việt đó, đào cái file lock này về này đó, ờ, lay vào desktop đây cho nó dễ nào đó, ờ, cái này thì nhẹ thôi cái này có hai mấy mê thôi quan trọng tiếp là chúng ta đao cái mi flat tool mi flat đó à, cái này lấy cả để lấy cả driver nữa đó. tool đao cái bản 2021 luôn nhá đó tìm đến 2021 cứ tìm bản mới nhất mà đao thôi đấy và trang là chủ đây Xiaomi Mi Flat Tool đây đó, cái lên này nào về hoàn toàn miễn phí hết đó đa bản mới nhất nha cứ đa bản mới nhất này này cứ chọn bản mới nhất mà đa thôi đó. ok ấn vào lắp này đó, thì nó rơi ở hơn 80 mi nói chung là tất cả đao đều rất là nhanh quan trọng nhất là rom thôi đó cái rom thì mình đao chỉ mất có tầm 5 phút thôi bởi vì mạng nhà mình là mạng 80 mi thế là đao uh, nó khá là nhanh ok nhá sau khi đao xong ấy đó đây này cái mi flash này cái mi unlock này và cái ferrom này đó thì mình sẽ giải nén hết nhá đó, mình giải nén cái ferrom trước bởi cái ferrom rất là nặng đó, mình sẽ giải nén cái ferrom trước ra này đó sau đó mình giải nén cái file hai cái file này ra đây hai nhẹ thôi đầu tiên thì uh, bước tiến hành đầu tiên là chúng ta sẽ bật cái mi flash lên trước để chúng ta cài driver hoặc là trong cái unlock tool cũng có đấy nhưng mà mình rất mình quen cái này rồi mình thích thích bật mi flash trước đó. để mình cài uh, cái driver trước đó. và đấy nhá mở đó ok nó bây giờ nó hỏi này ngay từ đây nó hỏi này có cài driver không thì ok ấn cài nhá thì phải cài thì tí nó mới nhận còn nếu không cài driver nó không nhận đâu cứ ấn đây là chúng ta sẽ cài được đó ok nhá nó báo như này thành công này ok này ok tắt đi bây giờ chúng ta sẽ cho nó nhỏ xuống và chúng ta sẽ mở cái à, cái mi lock lên rồi oh, mi lock này đó nó là cái bát đây đó bước này là chúng ta sẽ phải thao tác ở trên điện thoại đó bây giờ là nó hiển thị cái lock tool lên nhé thì chúng ta ấn vào sign in này đó, để chúng ta đăng nhập tài khoản thì cái này nó dựa dựa vào cái bây giờ hiện tại nó kết nối mạng sang ngoài nó hơi chậm thế nên là chúng ta phải kiên nhẫn để nó kết nối được vào trang chủ của Xiaomi nhé đó cái này thì nó mất hiện tại ngày xưa mình ấn phát được luôn nhưng mà đợt này mạng kết nối nước ngoài hơi chậm ấy thì nó phải đợi mất khoảng mấy phút thì nó mới kết nối được đó là hơi phiền phức nhưng mà thôi không sao để chạy tiếng việt chúng ta vẫn phải kiên nhẫn thôi đúng không Đấy, mỗi bước ăn đăng nhập là lâu thôi ok khi đợi lúc thì hiện sang cái bản đăng nhập rồi nha đó thì các bạn có thể gõ mật khẩu vào đây hoặc là ngay trên điện thoại thôi Đấy, thao tác rất là dễ ngay trên điện thoại chúng ta bật cái um, cài đặt lên đó, vẫn là ROM Trung Quốc đây ấn vào cái đặt nhá ấn vào mi Flat nhá à mi account nhá ấn vào cái barcode đây này đó thì còn trên máy tính thì chúng ta ấn vào cái ờ, hình barcode đây Đấy, nó sẽ hiển thị ra cái barcode này nhá đó thì bây giờ trên điện thoại này chúng ta ấn vào đây này đó và sau đó chúng ta xoay vào máy tính đó ấn vào CD nhá Ok ở trên máy tính nó báo đăng nhập thành công báo đăng nhập thành công như này này đó các bạn anh em nhìn nhá bạn đăng nhập thành công như này nhá thì chúng ta sẽ vào phát bút ở trên điện thoại và phát bút ở trên điện thoại bằng cách là chúng ta ấn nhỏ tiếng với nguồn nhá ấn nhỏ tiếng với nguồn này lưu ý lại ấn nhỏ tiếng với nguồn cứ giữ chặt thôi để vào phát bút nha đó cứ giữ nha Đấy, nhỏ tiếng với nguồn này đó ấn nhỏ tiếng với nguồn cứ giữ nha nó tắt được rồi vẫn giữ nhá đừng thả ra nhá đó nó, khi nó hiện cái hình này nhá hình cái con à, con con con con, à, con Xiaomi ấy đó nó đang ờ, nghịch con robot android này đó nó hiện chữ phát bút dưới này như này là ok nhá thì chúng ta sẽ cắm cáp vào cáp là cắm máy tính rồi nhá mình cắm máy tính rồi đấy đó thì chúng ta cắm vào nhá rồi đó cắm máy tính này xem nếu có driver nó sẽ nhận còn nếu không có thì chúng ta phải cài lại nhá đó đang chưa nhận này rồi đang báo lỗi như này là mình sẽ phải cắm sang cổng USB khác bây giờ mình phải cắm vào cổng USB khác nha à cảm ơn cậu khác này xong rồi ấn này ok như này là nhận rồi này đó, ở trên này nó sẽ nhận như này đó, hiện series ở số đầu tiên này và in cực vẫn là lock nhé là chưa unlock đấy thì bây giờ chúng ta sẽ ấn vào unlock nha đó cái này thì sau khi xin quyền 7 ngày này nó có nó mới unlock được thành công đó máy tắt thì như này là unlock thành công này như này là chúng ta sẽ chạy được tiếng việt luôn này đó rất là dễ đúng không đó ok đã unlock thành công bây giờ là hiện cái khóa ở trên này rồi này Đấy, bây giờ chúng ta lại vào lại phát bút để chạy tiếng việt nhá ấn nhỏ tiếng bên nguồn nhá ấn nhỏ tiếng bên nguồn lại vào lại phát bút nhá tắt cái mi unlock rồi bây giờ đến lượt cái làm việc ở cái mi flash này thì bây giờ chúng ta cùng kiểm tra rom cho nó giải nén xong chưa đây của mình giải nén ở đây rồi này đó cái file rom này nó rơi vào khoảng sáu gb ấy ok sáu 6,666 gb rất số rất đẹp như này đã giải nén xong rồi điện thoại thì chúng ta giữ nguyên nhá cẩn thận cố định cáp nhá đó chúng ta copy đường link của cái này vào copy đường link của nha chúng ta lên để ngắn thôi mình thì mình thích để ngắn thôi nó dễ đỡ lỗi cắt này ra này đó, để luôn vào màn hình cho nó dễ đó, như này nhá để luôn vào hình như này cho nó dễ này đó, ấn vào phát là vào ro luôn nó dễ đúng không đó thì bây giờ mình sẽ copy đường link nha copy đường link này sau đó mình vào đây mình paste nó vào cái này đó paste nó vào cái này hoặc là có thể ấn select được đó sau đó ấn freeze nữa nhá đó, sau ấn này nó hiện thị rồi nhá sau ấn flash nhá nhớ à từ từ ấn flash quên quên nói thì chết dở lưu ý một cái này quan trọng này nếu mà ấn flash luôn sẽ bị lóc lại và sẽ không lên từ máy đâu đây chúng ta ấn vào ấn Clion này, này Clion đấy nhá lưu ý nhá nó có cái này mặc định nó sẽ là Clion unlock nhưng mà chúng ta chỉ chọn Clion thôi ấn vào Clion này đó sau đó mới ấn flash nha ok đã xong bây giờ chúng ta sẽ chờ khoảng 15 phút là nó sẽ cà ron thành công lưu ý là phải cố định dây nhá chẳng may mà lỏng dây ra là chết dở đấy nó rất là nguy hiểm lưu ý nhá bởi vì là nếu mà chip à, mình nói thật với anh em là và các bạn ấy là chip snap ấy thì mình rất dễ có thể là mình làm lại được nhưng mà chip Mediatek thì mình không biết là như nào mình thì mình chưa gặp con nào đâu nhưng mà mình thấy mấy bạn có nói mình ấy là chẳng may mà tua dây ra hay đứt giữa chừng là nó sẽ bị brick mà khi mà để cứu brick chiếc máy này rất là khó hiện tại giờ rất là khó thế là lưu ý là lúc chạy này các bạn phải để rất là an toàn thứ nhất là cát phải xịn thứ hai là dòng cắm nên cắm vào vào vào cổng sau của máy tính bàn hoặc là lên cắm máy laptop để có nguồn điện ổn định để đỡ bị sập trường hợp bị sập lại thì sẽ gần như không chạy lại được và sẽ bị rick là rất là nguy hiểm nhé thế nên cái bước này chúng ta vẫn phải cả chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi nữa đó, kiên nhẫn chờ đợi các bạn nhìn lại màn hình này mình sẽ to cho to cái này ra để mình nhìn đang chạy đâu nhá thì cái file này file nặng nhất là file super rồi nó là cái file từ 6 g đấy to nặng nhất thì các bạn để nguyên nó chạy bởi vì file này sẽ phải kiên nhẫn bởi vì trên này nó vẫn đếm dây là vẫn được thì mình nhớ không nhầm nó sẽ rơi tầm khoảng ba bốn trăm giây có nghĩa là nhân lên nó rơi khoảng năm ít là 5 phút đó, đến 10 phút tùy máy tính nhanh hay chậm thế nên các bạn phải kiên nhẫn chờ đợi nhé nếu mà không kiên nhẫn chờ đợi được thì không được đâu phải kiên nhẫn chờ đợi khi nào máy nó tự động khởi động lại là xong bây giờ chúng ta cùng chờ đợi nhá ok nhá khi chạy xong thì nó báo như này nó báo là màu đỏ này thôi kệ nó nhá bởi vì mình chạy mình bỏ mình không lóc lại mà thế nên nó sẽ báo như này và máy Aeros cũng không sao cả quan trọng nhất là máy bây giờ nó đã hiển thị lên rồi đó quan trọng là máy hiển thị ờ, lên chữ Poco và hình cái khóa rồi thì cái bước này là nó hiển nó bắt đầu khởi động ấy thì cái này nó cũng sẽ là lâu đó nó bắt đầu khởi động này nó sẽ mất tầm khoảng ờ, hơn 5 phút đấy thì cái này chúng ta lại tiếp tục chờ đợi nhé đó bây giờ máy tính chúng ta đã xong rồi đúng không đó bây giờ không còn liên quan gì máy tính rồi chúng ta rút cáp được rồi bởi vì đã chạy xong rồi mà đó bây giờ chúng ta có thể dùng uh, bằng điện thoại thôi chúng ta không cần phải dùng máy tính nữa đó, rất là dễ khi đợi xong ấy nó khởi động lên ấy thì là nó sẽ hiện như này nhá giống như lúc chúng ta mới mua thôi và bây giờ điều tuyệt vời nhất là chúng ta đã có tiếng Việt rồi đúng không đó chúng ta có thể chọn Việt Nam chúng ta kích hoạt hoàn toàn bình thường đó, nhìn đã thấy sướng rồi đúng không đó à, tiếng Việt đầy đủ nha đó thì cách uh, cài ROM này nó rất là đơn giản như chúng ta cài ROM quốc tế những chiếc máy Xiaomi khác thôi các bạn nào mà không hiểu thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại bên mình là 0888888641 đấy mình để bên dưới ấy. để các bạn có thể hướng dẫn làm online bạn nào mà mua máy bên mình hoặc là các bạn cần hỗ trợ mà các bạn không trực tiếp làm được thì các bạn có thể dùng máy tính và mình sẽ làm qua team view cho các bạn đó cứ liên hệ số điện thoại để bên dưới thôi còn để mua sản phẩm Xiaomi K40 Gaming bên mình hiện tại đang rất nhiều nhưng mà chỉ có RAM 12 GB thôi nhá mà bản RAM 12 GB nó không có phiên bản quốc tế đâu quốc tế chỉ có 6 GB và 8 GB thôi riêng Trung Quốc mới có phiên bản RAM 12 GB thì bên mình hiện tại đang bán với mức giá là hơn 8 triệu một chút thôi các bạn có thể liên hệ số điện thoại mình vừa đọc hoặc website msm.vn hoặc là Facebook cũng là msm.vn luôn để mình tư vấn bên mình sẽ ship COD toàn quốc nhận hàng mới phải thanh toán và để nguyên siêu các bạn bóc ra mình sẽ hướng dẫn các bạn cài online rất là dễ dàng thôi cảm ơn các bạn xem clip nhá chào tạm biệt các bạn